Nên là thành quả của mình đi nhặt à, được ngày hôm qua trúng số Bằng trúng số cả nhà à, Rất là nhiều đồ luôn Hầu ừ. như là trúng số Hôm nay ở Việt Nam thì ờ, đi bán lại, phát lại cái này cũng kiếm được tiền phết đấy Ở ừ. cái đem về ai chơi thì cho người ta chơi ừ. Ai lấy cho đội nhỏ chơi đây khu này là một cái khu bến xe này và bên xe buýt ở đây cạnh nó có một cái bãi rác thấy nhiều người ta bỏ nhiều đồ đấy không biết là có cái gì không đó. chắc là thùng xốp nhiều ở đây không phải thùng xốp nữa đây là những cái xốp người ta bỏ rồi cái thùng này nhỏ quá nên là cái thùng này không gửi thích te với được đâu những cái này thì những cái đồ người ta bỏ phố à, đây có lon này đây là những cái này wow. Vâng. dựa đánh gôn này nó nhặt về à, ờ, bây giờ thế là lượm về ở đây là có những cái lon cái đội nào đang uống bia mới nhiều phết đây toàn chai bia không Còn mình lượm cái này về đây Còn mấy cái lon này lắm rồi mấy loại của đó đây là mấy cái gậy gôn người ta bỏ nên là lùm về đánh thử sắm nào thôi nhá nói trúng máy nha trúng máy nha mình đi qua đây và thấy mọi người vứt đồ đồ đây rất là nhiều này nên vào đây tìm xem có được gì không thấy ở đây có cái ghế này ở như đây ghế cũ ghế này chắc là để người ta chơi game hoặc những cái thứ này, này với đội chơi game nữa vụ nên là chắc là chưa có ai nhặt được không là cô này nhiều người nước ngoài nó nhặt mất rồi còn đây là những tấm xốp với những các thứ thôi nói chung là cái này không có gì để nhặt còn bên kia bóng đèn bóng điện ở khu này nó nhiều người nước ngoài nên là người ta nhặt hết rồi ở đây cũng có người ta đang vứt những cái ghế sofa này này, này cả nhà đây những cái ghế sofa người ta vứt ở đây đây là ghế bằng gỗ và lót bằng đệm này đây gỗ gỗ chắc này, gỗ ngày xưa ấy Hàn Quốc có thể nhặt được tất cả mọi thứ này ở nhà mình không có sofa nhặt về ngồi được không sao nó là gỗ đấy gỗ mà làm rất là chắc luôn mình còn tiện này cho tiện nhưng con này là hơi tối nên là không thấy rõ người nha. bây giờ mình sẽ review cho cả nhà xem một chút những cái đồ mình đi nhặt về này xem là được những cái thứ gì đây hầu như là toàn những cái đồ mà nhặt được từ ngoài bãi rác về này, thùng này à. và hộp bọng các thứ cái này đâu phải mua đâu cái này toàn đi nhặt được từ ngoài bãi rác người ta bỏ về ấy, nên là à, nhặt về Đấy, hộp trước mình nhặt tiền để rất là gọn gàng à, thao hồi để đồ luôn tất cả những cái bàn cái kệ này thì là, là đồ đi nhặt từ bãi rác về nhá cả nhà Đấy, ở trong phòng thì toàn đồ đi nhặt vậy thôi rồi hôm đấy nhìn cái tủ kệ này tủ kệ này mới lắm ở Việt Nam mình thì chắc cái loại này thì phải mất là mắc tiền này. Nên cả cái tivi này cái tivi này là hôm trước nhặt về vẫn sử dụng bình thường còn cái tivi kia là mấy anh em nó mua ừ. nó mua một cái còn đây thì nhặt về vứt cái đây thế là cái này dùng để chơi game còn cái kia thì Đấy, cái kia thì nó để xem tivi nó bên kho của mình đó đồ đạc các thứ kể cả đàn điếc này ừ. mấy đàn đây cũng nhặt về từ ngoài bãi rác nói chung đồ nhặt rất là nhiều hầu như là cứ thấy cái gì ngoài bãi rác là mình nhặt về để mình sử dụng thôi này, còn đây đồ đạc này đây những kể chỗ này tủ này kể cả cái tủ quần áo xịn sò này cũng là mình nhặt từ bãi rác về này Đấy đó là nhà từ bảy rác hôm trước về mấy anh em khiêng về đó. rất là đẹp đồ đạc các thứ nhìn đẹp gọn gàng mà toàn là đồ đi nhặt chứ cũng không phải là mua mà anh em mình cũng nhân ở bên này thì tiết kiệm cái gì thì mình cứ tiết kiệm thôi còn đây là toàn những đồ đẹp mà mình ờ, có thể lượm về và tái sử dụng được nên là còn nhặt về để dùng đấy mình chỉ cho cả nhà xem trước về những cái mà mình đã đi nhặt từ bãi rác ở Hàn Quốc ấy. chắc cái bàn này thì cũng nhặt về thôi đây cái bàn ăn của gia đình nên là cũng nhặt từ bãi ngoài bãi rác chứ mấy ông này có mua đâu tủ đựng giày dép toàn đi khiêng đi bơ về ấy chứ được quạt này <laughs> toàn tất cả những cái đồ mình đi nhặt từ ngoài kia về để sử dụng hôm đấy ta nhặt được cả cái này nhặt mấy ảnh này. cái này này cho nó lâu lắm rồi nên người ta không sử dụng nữa nhưng mà chắc bỏ đây thì Samsung chắc cái này cũng phải lâu đấy là trong cái thùng rác ấy, nhặt được đây và cái xe đạp này là xe đạp của mình Còn cái xe này là cái xe hôm trước mà dựng ngoài bãi rác về ngày xưa vẫn đi bình thường ấy. À, này ít người đi rồi cái xe này xe mình vẫn đang chạy bình thường rồi nhưng mà giờ thì lại đi tập thể dục đây vứt ra đây bụi nhiếc cả chỗ này này hôm nhặt cái chai bao bì này để bán này và những cái bao bì này sau này bán mình có tiền nghĩa là những cái chỗ mà người ta làm kiểu nông nghiệp thì người ta à, xé nó xong người ta vứt rồi là đem về đây để người ta bán cái này nó cũng có tiền cái này giá đắt hơn so với các thứ để bởi vì nó tái sử dụng được nhiều hơn ở đây sát vụn các thứ này cái này thì phải những cái xe lớn người ta đến người ta mua người ta kẹp người ta chở đi thì mới được còn chứ còn cái này thì xe nhỏ mình không lấy được đây là những cái thùng xốp ve cha nhặt về đấy cả nhà những cái này để gửi thách ve thì vào mùa đông thì nó khỏi đông bị đông đá rau với là thịt các thứ thì khỏi bị hư đây này nhặt về những cái kho này này đây là toàn nhặt ở ngoài bãi rác về đấy cái này chắc phải rửa đi rồi mới nếu được còn những cái này thì có thể đóng gói luôn được này. bây giờ mua những cái này một cái thùng này cũng phải tầm cái mới còn tầm hai ba nghìn đấy hai ba nghìn từ Hàn còn tầm 40 ờ, đến 60 nghìn từ Việt mình